Alo, vâng, xin được kính chào tất cả cô chú anh chị cùng tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với kênh soi cầu số miền Nam của mình. Và hiện tại bây giờ là 16 giờ à, 53 phút của ngày à, thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2023 đúng không ạ? Thì đầu tiên à, cho kênh gửi lời chào để chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc cho chúng ta luôn luôn gặt hái rất nhiều thành công, chúng ta có sức khỏe và chúng ta sẽ giành chiến thắng hàng ngày đúng không ạ? Và hôm nay là ngày 14 tháng 2 là ngày lễ tình nhân. À,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 Dãy bạc liêu chúng ta có đầu là con số 13 và đuôi là con số 04. Tổng 4 càng 8. Đúng không? Rồi, thì điểm qua các đầu lô tô của đài thì à, chúng ta cùng kiểm chứng như sau. Đầu tiên, ở đài à, Bến Tre thì à, từ đầu 0 cho đến đầu 9 thì các bạn có thể thấy các con số thì không có đầu nào bị câm cả, đúng không ạ? Tiếp theo Vũng Tàu thì chúng ta có đầu số 2 và số 3 bị câm hoàn toàn, đúng không ạ? Đây, mình có tàu thì số 2, số 3 nó bị câm đúng không ạ? Và à, đối với bạc liêu, đúng không? bạc liêu thì à, đầu số 5 là bị câm. Còn đâu rải rác các đầu thì những con số cũng khá là đẹp đúng không ạ? Thì à, đầu đuôi của đầu của tàu thì à, đã bị câm hai số à, bạc liêu một một đầu số 5 đúng không ạ? Và tới ở đây xin lỗi các bạn nhé Rồi thì kết quả đã ra thì mình cùng kiểm chứng đối với trên kênh của mình chốt cho tất cả mọi người đúng không ạ? Thì mình đã nói rồi, kênh của mình thì à, lượt xem à, hy vọng rằng lượt xem lượt like của tất cả mọi người à, sẽ được à, cao hơn thì mình sẽ đến phần điểm qua kết quả cũng như đến phần chốt số cho tất cả mọi người còn đối với lúc nào lượt xem lượt like nhiều thì mình sẽ đến cái phần là, đó là mình chỉ những cái đường cầu cho tất cả mọi người để các bạn tham khảo các bạn chơi hàng ngày các bạn nhé và đầu tiên mình có chốt cho mọi người ở Bến Tre đúng không ạ thì uh, bao lô 0880 đúng không ạ thì nhìn trên bảng kết quả của chúng ta đã xuất hiện con 08 rồi đúng không ạ 08 80 thì không có rất tiếc là 82 đúng không ạ 08 thì chúng ta đã gặt thái được thành công còn 08 ở Bến Tre đúng không ạ tiếp theo Vũng Tàu thì uh, mình có chốt cho tất cả mọi người 00 lót 58 đúng không ạ không không không không lót 58 thì đây nó về 01 cũng khá là tiếc các bạn đấy 0058 thì nó lại bị lột thành 85 các bạn đây 58 thì à, đã bị lột thành 85 mất rồi rất tiếc quá Wow, đối với bạc liêu thì mình có chốt cho tất cả mọi người đó là 18 81 đúng không ạ 18 81 1881 thì nhìn trên cái bảng kết quả tiếp tục đối với đảo Bạc Liêu chúng ta gặt hái thành công con số 81 đúng không ạ và đầu đuôi thì mình có chốt 3883 55 7887 5145 5445 ở đây có 53 được quý vị khá là tiếc đúng không ạ 54 thì đây 53 đúng không? 54 45 đến 53 57 rất là sát nút đúng không ạ à, ờ, 3883 thì đây có con 82 đấy các bạn thấy nó có có ức chế không ạ đúng không ạ à, mình có chốt cho tất cả mọi người đầu đuôi thì khá là sát nút luôn đúng không ạ thì ngày hôm qua thì các ngày tiếp theo thì các bạn cũng đã biết rồi cái kênh của mình liên tiếp ăn à, lô tô cũng như ăn đầu đuôi hầu như ngày nào kênh cũng trên kênh cũng trúng cả thì mình à, chờ đợi những cái nút like những cái lượt xem của tất cả mọi người càng ngày càng lớn lên để mình có động lực là mình chốt cho những con số cũng như đưa ra những chỉ ra những cái đường cầu cho tất cả mọi người đúng không ạ thì mình cũng đã nói rồi à, mình có dựa vào cái đường cầu thì mình chỉ cho tất cả mọi người để chúng ta chơi nhưng mà cái lượt xem cũng như lượt like của tất cả mọi người cũng khá là ít cho nên là à, thời gian chỉ cầu thì cũng khá là dài mình không à, chỉ cầu nữa mà mình sẽ đến phần chất số công khai cho tất cả mọi người vào ngày mai như sau và các bạn xem video thì nhớ ủng hộ mình bằng nút like cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh để mình có động lực à, mình à, phát triển kênh cũng như đưa ra những cái dự đoán cho tất cả mọi người được chính xác hơn các bạn nhé thì xin chúc mừng những anh những chị nào những các bạn nào ngày hôm nay chiến thắng được đài bến tre và bạc liêu theo cái đường cầu mình chỉ cũng như trên kênh miền bắc thì xin chúc mừng tất cả mọi người đúng không ạ và mình sẽ đến phần chốt số công khai cho tất cả ngày các bạn ngày mai như sau đúng không ạ ngày mai thì à, thứ tư thì chúng ta ngày 15 tháng 2 2023 đúng không ạ thì à, chúng ta còn có ba đài đó là Đồng Nai Cần Thơ và Sóc Trăng đó đầu tiên ở đài Đồng Nai thì mình sẽ chốt cho tất cả mọi người con số đó là con 14 41 rồi và tiếp theo Cần Thơ mình sẽ có con 28 82 vào shop đăng mình sẽ có bao lô cho tất cả mọi người đó là con à, 02 20 rồi đầu đôi cho ba đài gồm có 52 25 7 9 97 56 65 và còn 08 80 đúng không ạ? Rồi, cho nên là những con số cho tất cả mọi người tham khảo vào ngày mai, đúng không? ngày 15 tháng 2 năm 2023. Thì kênh của mình chia sẻ thì là hoàn toàn miễn phí. Thì anh chị em yêu mến kênh thì nhớ để lại cho kênh một nút like cũng như ấn cái kênh để ủng hộ kênh. Mình uh, xin uh, kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn uh, vào khung giờ này ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại.